tới với điện ảnh Minecraft đây bạn ơi Và ngày hôm nay chào mừng các bạn đã quay trở lại với series sinh tồn của mình nha Yeah Và ok bạn ơi có rất là nhiều bạn đã đặt thử thách cho mình đó chính là anh Phong ơi anh hãy mau mau đi giết rồng Ender đi anh đấy cho nên á là mình thấy rằng là ui sao mà có nhiều bạn muốn mình giết rồng Ender quá ta ừ. chính vì như vậy cho nên hôm nay mình đã tập hợp 500 anh em ở đây à, thật ra chỉ có 6 người thôi chào mọi người đi anh em hello đúng rồi À, tôi à tôi là tôi đã tập hợp 500 anh em ở đây để gọi là cùng tôi đi giết rồng ender nha các bạn nha nhưng mà video hôm nay sẽ không phải là một video đi giết rồng bình thường đâu các bạn ơi mà mình mới nghĩ ra một cái ý tưởng này rất là hay luôn nè đó chính là mình sẽ chia ra hai đội hiện tại đang có 6 người nè các bạn đang thấy hôm nay là mình có mời cả mimi và sammy và mèo simi vào đây để chơi chúng bọn mình luôn và mình sẽ chia ra hai đội mỗi đội ba người và đội đội của mình sẽ bao gồm là phong cận sammy và ờ. bạn đạo nô lệ Đấy, còn đội của Siro á, thì sẽ bao gồm là Siro nè, mèo Simi và Mimi á bạn nha. Và hai đội sẽ cùng nhau đi gọi là giết rồng Ender và để coi coi đội nào sẽ đội giết được rồng Ender trước nha bạn. Mấy bạn hãy thử đoán xem coi đội của mình hay là đội của Siro giết được rồng Ender trước. Hãy bình luận để cho mình biết nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video thế nào. Let's go, giết rồng Ender thôi. Rồi ok, bây giờ đội của mình là có ba người nè. Thì bây giờ nha, đầu tiên nè thì mình phải chế cho Sam một bộ áo giáp trước các bạn ơi, tại vì Sam giờ chưa có giáp. Qua đây Sam, qua đây qua đây. Tôi tông teo này tới đánh anh rồng cái rồng khạc cho tôi cái tôi chết luôn phải không yên Thật tâm có tôi ở đây rất là nhiều kim cương luôn wow. tôi là đại gia kim cương đây bộ cáo nè cái quần nè đôi giày nè sau đó là cái nón đây đây xăm xăm sam lại đây đây đấy nè đó mặc vô em có enchant được không nhìn ông lấp lánh đẹp quá à in enchant hả enchant không kịp đâu tại bây giờ là đang ờ. cần gọi là gấp phải không đây tôi làm cho sam một cái cấp luôn đây tôi làm cho xong cái cúp nè đó cái kiếm nè đó cần còn mấy cái đồ khác đây bọn tôi đây cái đôi giày Ê, cái này hiếm này để lại ở nhà đi lỡ tôi ngoẹo ờ, ra chắc ok à, ok để tôi, tôi, ờ, tôi rồi rồi rồi Bây giờ nha, tiếp theo nè Thì giết rồng Ender các bạn Thì uh, mình nghĩ rằng là con rồng nó rất là mạnh Cho nên là bây giờ mình sẽ gọi mang theo đồ ăn và chế thuốc cho Đúng gọi rồi. là hai người kia luôn nha Ok, đầu tiên tôi để cái cúp của tôi vào đây trước đã Ok, đi qua bên ruộng lấy bánh mì em lên Đội bên kia qua lấy bánh mì trước kìa Trời ơi tôi, tôi ra tôi lấy uh, dưa hấu ăn cho mát ra ăn không? Không, nồng lắm. dưa hấu yếu lắm, dưa hấu yếu lắm Làm bánh mì, làm bánh mì, làm bánh mì Qua đây, qua đây Đây Ủa xong giết bò đi, mình lấy bò hơn không? Bò trời, giết xong rồi phải nướng nữa lâu lắm bà ơi Ờ ha Trời ơi bây giờ nè, bánh mì nè, làm làm bánh mì đi, làm bánh mì đi. Ok. Rồi, lấy hết lúa luôn dễ sợ. <laughs> Đội bên kia lấy hết đồ ăn luôn các bạn ơi. lấy đây, hết đây. thì cứ lấy hết đi. Mình có vũ khí bí mật mọi người à. Ok. Rồi là bây giờ vô đây. Đào đào đào. Đào đào, đào nó lại vô đây vô đây. Bây giờ nha, À không, đạo nô lại giết bò đi em Em giết bò để làm thịt đi Ok, rồi bây giờ còn anh thì anh sẽ vào đây Mày hiểu không? Bọn mình á, là bọn mình lần trước mình xuống địa ngục Bọn mình đã có kiếm được gọi là cái ờ, Người ta gọi là cái bú địa ngục á các bạn Thì cái bú địa ngục đó có thể dùng để chế thuốc được Mình sẽ chế thuốc hồi máu cho, cho đội mình nha ơi đạo, đạo, đạo Đạo, em nung cát lên để làm bình để làm cái cái cái cái bình nước cho anh đi nhanh lên nhanh lên Nè tôi có bánh mì có trời nè bông Nè, giữ đi giữ đi. giữ đi giữ đi giữ đi okay chết rồi đạo ơi cái búa địa ngục là đâu rồi đạo anh anh rô giữ hết rồi oh no khôn vậy trời siro chơi siro giữ hết đồ trời siro khôn vậy từ từ tôi nghĩ rằng ở trong nhà vẫn sẽ còn à tôi nhớ rồi bạn ơi hình như là bú địa ngục tôi nghĩ rằng là siro đã có thể cất ở bên cái kho chế thuốc bên kia kìa bạn đó tại bên đó là kho chế thuốc nhiều khi siro đã bỏ gọi là người ta bú địa ngục ở bên đó ok tôi qua tôi xem coi ơi chết rồi có cái kho này hả không có chỉ có cái uh, gì ta cái máy chế thuốc thôi chứ không có bú địa ngục À, chết rồi, Siro đã để bú địa ngục ở đâu vậy ta? 2000 years later. Hey, trời ơi, mấy bạn ơi, mất thời gian quá, không có bú địa ngục cho nên là bọn mình không thể nào mà có thể gọi là làm được uh, thuốc hồi máu được. Cho nên bây giờ mình nghĩ lại, mình sẽ làm táo vàng nha bạn nha. Ở đây đang có rất là nhiều vàng nè. Mình sẽ bỏ vàng ở đây mình nung để mình làm táo vàng đúng không đại? Ừ, có táo đúng không? Có okay. táo không? Hả? Có táo không? Táo hả? Táo thì đi hái đi. Bây giờ nè, Sammy được nhận nhiệm vụ nè. Sammy đi hái ờ. táo nè, đạo đi hái táo cho tôi nha. Trời ơi trời. Ê nhanh ông nhỏ tôi thấy tụi mình bắt đầu mới đi lấy đồ bên kia mất đi cho kìa Sợ Yên quá Yên à. tâm yên tâm Có Phong ở đây Yên tâm mình sẽ mang theo mấy cái mũi tên xịn xịn nha các bạn nha Đây lấy thêm cung tên nữa kiểu cho Sam luôn À có mấy cái khiên nữa bạn Mình sẽ lấy luôn mấy cái khiên luôn nha Ok bạn ơi Và trong lúc đang chờ mọi người hái táo á, Thì bây giờ mình sẽ làm một cái phương án dự phòng các bạn ạ à. Đó chính là mình sẽ làm kim cương vàng bây giờ nhầm lộn Không phải kim cương vàng Cà rốt vàng các bạn ơi Đúng rồi cà rốt vàng vẫn có thể ăn được để hồi máu nha cà rốt cà rốt ê ủa sao có củ vậy ủa sao có đúng một củ cà rốt vậy trời ơi gì làm sao mà làm Trời cái tim này toan rồi các bạn ơi, không có đồ ăn. Anh Trời ơi, ơi mấy bạn ơi. Luôn. Mấy bạn ơi. Đội bên kia đã gom hết tất cả vàng, gom hết tất cả táo, bú địa ngục các kiểu rồi. Đội bên kia thật là đáng sợ, nhưng mà thôi không sao. <laughs> Biết rằng là đội bên kia đã lấy hết tất cả đồ rồi. Bởi vậy cho nên Phong đã lường trước điều này, Phong đã có chuẩn bị trước các bạn ơi. Đây đây, đây, đi theo anh. Ở lộn, đạo chứ, đạo đạo nó lại đi theo anh. Qua đây qua đây. Đây, Sam Sam Sam, qua đây Sam. Đâu vậy? Trời đầm một tay quá à. Coi nè, có thấy cục gì đây không? không đây chính là cục đá cuội cục đá cuội này tôi có để để tôi chôn một cái rương bên dưới <laughs> biết cái rương gì không trong cái rương này có rất nhiều ngọc ender <laughs> trời ơi bạn ơi bạn biết không trong lúc mà mình sinh tồn các bạn mình đã giết được khá khá ra vậy ta con enderman đó bạn và mình lấy được khá khá ngọc và mình biết rằng là sẽ có ngày mình với Siro sẽ thi đấu giết rồng Cho nên mình đã quyết định giữ lại những, những cái viên ngọc này Ok lấy thêm viên ngọc trên bức tranh nữa nè Ok Vũ Vũ Giấu hết chứ Tất nhiên phải giấu rồi ok Bây giờ đã có ngọc rồi nè Chúng ta cần thêm cái gì nữa đại Đạo đạo Chúng ta cần uh, thêm que, que, que, que lửa nữa Que lửa đúng không ok để lấy. Bây giờ mình qua mình qua địa ngục đi đi đi đi, đi. nhanh lên nhanh lên Ủa que lửa chi vậy que lửa để à? mình để mình làm thành con cái con mắt để mình đi kiếm rồng á à đúng rồi bên kia qua trước rồi bên kia đang đang farm bên này nè kệ kệ bên kia đi mình có ngọc đợi trước rồi mình lo gì đi qua em ok rồi bây giờ là xuống uh, gì ta bên dưới này bên dưới này là sao bên dưới này đi theo tôi tay sim rồi kìa tiếp cho tôi theo tôi ơi coi chừng con heo coi chừng heo đánh nha ui, ghê vậy ok đi qua đây qua đây qua đây ui đội bên Đấy kia chặn đường mình lại không cho mình qua hơn kìa nguy hiểm thiệt ấy có con con quỷ lửa này để tôi bắn đó mày mày kìa kìa nó, à, nó rơi à, nó rơi cái que kìa sam Qua cái lụm cái lụm cái lụm rồi rồi rồi ok ok tôi qua liền tôi qua liền ui a à, mày qua qua lụm cái chân té nha đi đi đi, đi đường xuống đi đường xuống đây tôi đây tôi đây tôi đây tôi à, nó quánh tôi không vậy à thôi cứ cứ cứ xuống đi cứ xuống nó nó quýnh thì quýnh lại thôi còn không còn không chạy còn không chạy cái que đâu rồi không thấy à đây đây đây đây nó xuất hiện rồi nó xuất hiện đây đây đây lâm ơi lâm ơi vô đây vô đây lâm ơi lâm ơi lâm ơi nhốt vô đây vô đây đứng pha anh vô đây đứng pha, ok ok ủa em qua đây lúc nào hay vậy <laughs> em đi trước luôn rồi ôi trời em đi trước hả thông minh vậy ok được được được được ông bỏ thương mình lên đê chủ rồi là chủ là sao người yên tâm đi có phòng ở đây sao ơi đừng sợ phong tới đây à? đây nè phong đây nè qua đây qua đây nè cái que đây que trong nè đó cái que nè đây ok đâu cái que đâu cái que à ok không sao một cái que rồi ok lấy nè sau đó chế bỏ mắt bỏ con mắt vô chúng ta sẽ được mắt rồng ender ok rồi qua đây qua đây hiện tại chúng ta đang có là 10 hình như là 13 13 viên mắt rồi 13 viên đủ không đạo nha 16 viên là mới an toàn anh à. 16 viên hả vậy mình phải đi giết à? thêm rồi ok không sao mình cứ lấy lấy thêm que đi được bao nhiêu que em được bao nhiêu que rồi được bốn que rồi đây đây đây quan tranh quan tranh quan tranh bạn thấy mình thông minh không mình thủ sẵn luôn ngọc ender luôn đó thấy mình thông thấy mình thông minh không ok được à, 10 rồi, 10 rồi. Ok, đứng đây, đứng đây chờ nó spam tiếp. Nhanh rồi. lên, trời ơi lâu quá. Ok, thôi giờ đạo đứng đây chờ farm nha. Nếu mà farm xong á thì đạo uh, gọi là gì ta? Đạo uh, đạo làm gì ta? Đạo uh, lấy lấy que xong đạo đi ra ngoài đây giết giết uh, Ender phụ anh nha. tôi đi okay. với ông nè, tôi đi với ông nè. Ok, Sam đi theo tôi. Chúng ta cùng nhau đi giết uh, trước mấy con Ender trước. Ui Sim kìa. À, mèo Simmy kìa bạn. Ơi bây giờ mình có nên giết mèo Simmy để mình lấy đồ không ta? Thùng á, trời ơi ác quá. À. Hét cái gì? Tôi. Anh nghĩ là năm que là đủ rồi em ạ. À đủ rồi đủ rồi đủ rồi kiếm sau lưng kiếm sau mắt thôi mình đi kiếm mắt thôi đi đi đi mình đi kiếm mắt đi mình đi kiếm mắt đi mình đủ rồi mình đủ quay rồi để để em farm cái này cho hả không không cần farm đâu em đi đi kiếm mắt đi kiếm mắt mèo simi à mèo simi à mèo simi thôi thôi mèo simi <laughs> cái gì thôi à ok thôi thôi thôi thôi tôi tha cho mèo simi lần này nha mèo simi Ủa sao, không? Thấy sao sao sao tôi tha mẹ Simi mẹ Simi vẫn chạy. Ôi mẹ Simi chạy cho mẹ Simi chạy qua đó luôn kìa. Ok, hỏi từ tôi bắn. Ôi, em quạnh á, ai quánh em, tránh em, em bắn. À, chết mẹ ơi, chết mẹ ơi, quay quay quay quay lụm đầu, quay lụm đầu. Tôi sắp chết, tôi sắp chết rồi con ơi. Hả? Nghèo đuổi nè. Ơi, có đồ gì không? Có đồ gì không? Có đồ gì không? Ui có táo vàng, có quả táo vàng. Ủa Sam ơi, Sam đâu rồi? Đây đây, mày không rồi tôi xém luôn á. Qua đây, qua đây, qua đây. Ơi Đạo ơi, ở bên dưới này sao anh không thấy được có Enderman nữa vậy? Oh no, chết rồi bạn ơi Bây giờ bọn mình chỉ còn đang thiếu à, ngọc ender Nhưng mà mình chưa kiếm được con enderman nào hết Mặc dù là bọn mình đã có thủ sẵn rồi Nhưng mà vẫn không có Trời ơi chết rồi Simmy giờ không còn gì hết <laughs> Simmy nãy là chết mấy cái đồ rồi Nãy ờ, Nhưng mà cái đó là mình cung ra mình tính bắn hù thôi Ai về đâu bắn con cái Sim chết luôn Tiễn ra nhà ông ru không biết đâu là ông quánh tôi sao Vậy chẳng là thù Sim á hey, Thôi không xong rồi Anh nghĩ rằng là bây giờ mình phải lên trên Lên trên người ta lên lên trên mặt mặt mặt mặt đất để mình kiếm đạo ơi Ok bạn ơi Thì bây giờ bọn mình sẽ quyết định là bọn mình sẽ chơi liều luôn bạn ạ à. Bọn mình sẽ gọi là sử dụng bằng 13 viên ngọc này Để bọn mình đi đi kiếm đồng luôn Thì hồi nãy mình đã chọi viên ngọc rồi Thì nó chỉ chỉ bọn mình là đi về hướng này ok bây giờ mình sẽ đi thẳng về hướng này nha ok rồi chọi thêm lần nữa đi đạo cho chắc ăn ô vẫn là hướng này ok lụm lụm lụm chứ ngọc bắt lấy bắt lấy bắt lấy bắt lấy bắt lấy lụm lụm lụm lụm ờ, ui nó đây rồi có lụm được chưa ôi xong lụm mà chọi nữa với em chọi mất bây giờ no lụm lụm lụm lấm lấm em đất ơi, đất ơi. trời ơi quỷ như vàng như bạc như châu bò, leo lên leo lên leo lên leo lên leo lên chợ, rồi ok ủa hướng, nào hướng, này đúng không hướng này đúng không đúng rồi đi xéo đi cứ xì xéo đi đúng rồi đi tiếp đi tiếp Hey, trời ơi bạn ơi, mấy bạn có thể thấy rằng là bây giờ mình đang chở đạo còn Sammy mình cho Sammy chạy xe một mình. Bạn <laughs> tốt không? Bạn không, không, cái này là tại vì là Sam Sam tự ngồi ở bên đó chứ Phong đâu phải là Phong không chịu chở Sam đâu, cái này Sam tự ngồi nha. Ô, cung điện ở dưới nước kìa. Wow. Ơi, nè nè nè, cung điện nó nguy hiểm lắm, cung điện nó có mấy con cá đó, mấy con cá tấn công mình á. Nè nè nè nè nè. Trời ơi, đi hồi trừ cho thấy ui, đất liền luôn. Anh thấy đất liền, anh anh thấy anh thấy anh thấy đất liền rồi. Thấy thấy thấy. Ồ, anh nghĩ là chúng ta vào trong đây là chúng ta sẽ được đi đến nơi đó nè. Đây đây đây, ok, vào vào đất liền rồi Không biết đội bên kia đi đến đâu rồi ta Ai, tôi thấy lo quá à. tôi không biết là tôi có thắng được cái trận đấu này không nữa các bạn biết sao không tại vì siro các bạn là ổng là chùm chơi gọi là speedrun luôn rồi đó trời ơi cho nên là mình mình mình sợ lắm ổng là chùm speedrun á cho nên là mình mình không biết mình có chơi lại ổng hay không đây rồi lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên ok rồi, rồi. thuyền, bắn thêm lần nữa đạo bắn thêm lần nữa ủa ui sao qua bên đây ơi vậy là nó gần đây đó anh nó gần đây hả nó gần đây hả ok ok đi qua kia đi qua kia qua kia qua kia bơi bơi bơi bơi lấy cái thuyền quá viên ngọc bây giờ nó chưa bể luôn ừ viên ngọc từ nãy giờ nó vẫn chưa bể ủa em lượm này chưa rồi rồi anh rồi ok Ôi. anh nghĩ là chúng ta gặp may mắn rồi em ơi rồi bây giờ chọn tiếp em ủa ấy nó đây nó đây nó đây nó đây nó, ủa thật hả nó ngay đây hả nó ngay đây hả từ từ cho em lần đi ờ, qua đây qua đây qua đây qua đây rồi rồi em giờ nhanh dữ vậy em chọi lần coi em chọi nữa coi ôi bên dưới bên dưới bên dưới này bên dưới này bên dưới này tôi chìm xuống đất rồi chìm đất rồi ôi đi thẳng xuống đi thẳng xuống lại xuống đâu đâu đâu qua đây sam qua đây sam qua đây sam đào đào đi đào đi nè nè nè nè đào đào đây đây đào ba đường nghe đào ba đường đào ba đường nghe đào ba đường nghe cẩn thận nha trời ơi gì <laughs> may mắn yes mấy bạn ơi bọn mình đã kiếm ra được rồi mà bọn mình chỉ bọn mình không tốn một viên nào luôn ơi xuống luôn anh anh ơi ok xuống rồi yes kiếm được chỗ rồi ơi cẩn thận cẩn thận rồi bây giờ bây giờ đi đi, kiếm đi kiếm cái cổng đi kiếm cái cổng nha lên đi kiếm cổng đó là là là, là, à, là mình, mình, mình, ừ, mình ừ, ừ. đúng rồi không mình đi kiếm cổng mình xuống giết rồng mình mới thắng cho em chứ sao kiếm cổng xong thắng liền được ờ <laughs> đúng rồi ở ờ, đi kiếm cổng hay chia chia bây giờ mình chia ra mình đi kiếm cổng nha chia chia chia ra đi em ờ. để ơi em tìm mới được rồi nè anh ơi tìm được rồi nè nè nè sao có chừng chết ok đây, đây, đây. rồi rồi rồi qua qua đi đi đi đi đi qua chỗ đạo đi qua chỗ đạo nhanh nhanh nhanh nhanh ui mấy bạn ơi kiếm được rồi nè cái chân cái chân ngã cái chân ngã ui Ôi, trời ơi à. cái cổng này nó nó cổng này nó không có một viên ngọc nữa luôn bạn ơi trời ơi trời em wow. ok đủ không đây đủ không đây ui đủ uh. rồi đủ rồi yes, yes yeah, yeah, rồi rồi yeah, dạ, anh em dạ. anh em chuẩn bị chưa chuẩn bị chuẩn bị ờ, để tôi ăn táo rồi. Ờ. vàng rồi đã tôi ăn táo vàng rồi đã à, cho miếng táo đi rồi phong hết táo rồi xong cái đồ ăn chưa xong cái đồ ăn chưa có nhiều nhiều nhiều rất okay, nhiều ok rồi bây giờ chuẩn bị nè ba hai một nhảy vô từ từ vô vô ui ok đào đào đào đào đào lên chỗ đồng đào lên chỗ đồng bọn mình quyên chắc rồi anh em ơi ơi ừ thấy rồi thấy rồi rồi bây giờ Đấy, nha đặt giờ lên đặt mấy cái kia ôi, ôi, tôi lên lên phải mấy cái kia đúng không lên phải mấy cái kia đúng ui đúng rồi đúng rồi Nào. ôi ơi né né mấy con enderman ra coi chừng chết mấy người enderman đừng đừng đừng đừng chém đừng. nhầm nhau nha ờ nhìn lên nhìn mấy cục sam sam sam leo lên kia leo lên kia đặt mấy cục kia đi coi chừng ngã nha coi chừng ngã nha đánh tôi nó đánh tôi nó chết nó sắp chết rồi tôi sắp chết rồi à ăn ăn ăn ăn bánh gì vô hồi máu bánh gì vô hồi máu ôi trời ơi bạn ơi từ nãy giờ mấy con enderman nó cứ đánh bằng mình hoài à hơi hơi ừ. mệt nha hơi mệt nha đây đây con rồng bây giờ mình nhiệm vụ tiếp theo chúng ta là chúng ta sẽ bắn gọi là vỡ hết mấy cái viên à, mấy cái viên hồi máu của con rồng ê đạo em à, em em em biết dùng giường để để giết rồng không có có có anh có ok được được dùng giường giết rồng lên nha. đập được không tôi lên đập được không lên lên lên đập được lên đập được mà lên cẩn thận nha nó rồng nó sẽ bắn á oh ok nổ rồi nổi mấy ôi ơi bị... ôi con rồng cắn anh ôi con rồng này cắn đau quá à sam coi cái cây cây nào mà nó có cái lòng á sam sam sam đập mấy cái, cái trong cái lòng á thì mình mới không không có dùng bàn tay mình đánh được hiểu không mình không dùng cung mình đánh được mình phải dùng lòng ôi con rồng nó đang tấn công anh nè ok rồi vỡ đây ok ok vỡ được thêm mấy cột nữa chưa hết chưa còn còn cột bên này đúng không còn ừ, còn còn à, còn cột bên đây còn cột bên đây còn cột bên đây nó hơi cao nè để phong leo lên cho ui mấy con enderman no. đây, đây, đây. Ông ơi, bị con tấn công kìa. Để tôi đánh tôi đánh nó. Ai da, mấy con Enderman đánh đâu quá bạn ơi. Ôi nơ, bộ giáp của mình, bộ giáp của mình cũng không đỡ nổi nó luôn. Nó đâu quá. Cố lên anh. Anh đang cố đây, anh đang cố đây. Leo cho nó đi, em leo cho nó đi. Để coi coi còn bên nào không? Còn bên nào? À còn bên đây. Em em em em đập cột bên nó đi, anh đập cột bên đây. Đuổi ở ngoài luôn, tôi đánh rồi. Cẩn thận Ui. bắn nhanh Ai da, anh gần chết rồi. Sam Sam của nó đi, Phong Phong đang đỡ này của nó đi, của nó đi. Ăn, ăn, à, à, à, ăn đồ ăn vô hồi máu nè anh anh đang rất muốn ăn đây nhưng mà nó không nó cứ đánh anh hoài à, nó không cho anh ăn đây ok anh nghĩ là núp vô đây được ok đang đứng dưới đây hồi máu đã trời ơi quýnh anh còn có ba máu à bị đâu vậy bây giờ cái gì vậy tôi bị tôi bị tôi bị tôi bị trời tôi tôi bị tôi bị oh my god con con đồng con đồng tấn công anh ôi ơi là con, con phá xong chưa con phá xong chưa phá xong chưa phá xong hết chưa phá xong hết chưa Ê, đồ tôi đâu rồi đồ tôi đâu rồi chết rồi anh anh ờ như phá hết rồi phá hết rồi ây da trời ơi mấy con enderman đánh anh quay anh hết máu rồi no đồ tôi đâu rồi đồ tôi đâu rồi ây da ây da đâu ây da quay cho tôi đường mất đồ rồi ui hết con này xong đến con khác lại nhau vô đánh anh nè mày em đồng đừng men mày con rồng con rồng bay xuống đây con rồng bay xuống đây tao xử mày nè rồng ơi bây giờ nhá bây giờ nhá giờ nè ờ, gì ta uh, sam sam sam sam sam lại đây sam lại đây sam lại đây sam lại đây đây phong đưa cho sam cây cung nè sam ngắm cung sam bắn nó nha ok còn phong thì phong phong sẽ dùng tay đâu có tay à này này phong thì phong sẽ dùng tay đi phong sẽ dùng kiếm để phong chém nó nó cũng gần nó mất nửa máu rồi quấn lên ủa sao nó không xuống ta xuống dưới đi mày ủa lên bên kia đang chạy qua bên mình á kìa bên ừ. kia có ngọc ender đó ê từ từ từ từ mọi người né mọi người né mọi người né cái cột ở cho nó xuống mọi người né cái cột cho nó xuống mọi người đứng ngay cái cột nó không xuống là sao á ừ, ok né cái cột ở cho nó xuống ăn à, bạn cũng trúng vậy ê nó sắp xuống nó sắp xuống sắp xuống ok vậy à? cái giường nha nó xuống bấm vô cái giường nha ok ok em đặt giường xung quanh này ờ nó xuống rồi nó xuống sao ờ, sao sam đưa cung đây sao đưa cung đây cho phong phong sam bắn à. hụt hoài à sao bắn hụt không à không <laughs> bắn được đây, à, đây sam bắn hụt không à. đây, đây, đây, đây ù hay vậy ô nó bấm vô giường bấm vô giường bấm vô giường bấm vô giường ở bên kia quá bên kia quá bên kia quá rồi bên kia quá rồi oh no nhanh nhanh nhanh ông đô bắn của mình kìa ông đô bắn của mình kìa nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh không được để ông đô bắn tránh ra cái này là của tôi à! ao ao ao ao no no no bây giờ cả hai đội gặp nhau các bạn ơi hợp tác đánh nhau hả đây đây đây đây đánh em ơi đánh đánh đánh đánh tôi đang đang có à, nó sắp chết rồi nó sắp chết rồi sắp chết rồi quýnh nó quýnh nó cố lên cố lên ông ơi yes anh giết tụi nó rồi rồi thẳng rồi thẳng rồi thẳng vinh yeah! quang các bạn ơi chúng ta đã giành được chiến thắng rồi chính cây kiếm của phong đã chém chúng nó yeah <laughs> yes yes yes ok bạn ơi rất là vui luôn rồi rất là may mắn là đội của phong đã giành được chiến thắng nha mặc dù là đội siro đến á hồi mình rất là sợ luôn bạn ơi tại vì siro rất là rất là giỏi trong cái việc là đánh rồng mình sợ rằng là ổng chỉ cần quýnh con rồng cái thôi á là con rồng chết queo luôn á may mình nhào vô mình đánh ông rô ra sau đó mình nhào mình chém rồng Thật là may quá bạn ơi Thật sự là mình rất là rung, rất là căng thẳng luôn Mấy bạn có hiểu không? Người ta hay nói rằng là mạnh thì dùng sức, yếu thì dùng mưu Mình biết rằng là một ngày nào đó thì ông Rô, ông cũng sẽ gọi là gì ta à, Gì ta thi đấu, gọi là giết rồng cùng với mình Cho nên là mình đã chuẩn bị sẵn Ngọc Ender rồi Và rất là may mắn là chỉ có 13 viên Ngọc Ender thôi Vẫn đủ để cho mình đến chỗ giết rồng Rất là may mắn luôn Và mình nghĩ rằng là Siro sẽ rất là bất ngờ lắm khi Siro gọi là <laughs> biết rằng là mình đã có sẵn Ngọc Ender rồi ờ các bạn cái này không phải là chơi ăn gian nha cái này không Ê, phải là chơi ăn gian nha ngọc ender đúng rồi <laughs> thì có thể là sẽ có một số bạn bảo mình là trời ơi anh phong chơi anh gian anh phong giấu ngọc ender trước nhưng mà cái này là bọn mình lấy những cái đồ có sẵn trong nhà mà bọn mình không hề cheat không hề gọi là ờ, chỉnh game móc một hay hay gì hết nhà đây các bạn coi nè không hề game móc bột được nha không hề game móc bột được và bởi vì đây là cái server của anh Rô và anh Rô đã chặn hết tất cả lệnh rồi không ai được quyền chip trong cái server sinh tồn này hết cho nên á là cái đó người ta gọi là gì Rô biết không cái đó là em tận dụng cái này cái gì mưu kế không đó, em tận dụng đi bên kia bên kia thấy làm ra con mắt sớm quá tại vì bên mình đi kiếm ngọc bên anh bên anh có kiếm ngọc nè cứ chém cứ chém enderman là ra được tầm khoảng 3 cục ender xong rồi cái đi kiếm que quậy lửa cái thứ đồ là tốn ở tầm khoảng uh, như 5 đến 10 phút ấy mà kiếm, kiếm xong nhưng mà nhưng mà cái cái cái này á là em đã nói là em không chơi ăn gian nha cái này là em lấy ngập ở ở trong nhà mình nha đó mà em em biết Ôi, mình em biết, biết là bạn nói chung là cho fan đánh giá đi mình thì <laughs> no mình, em biết rằng một ngày nào đó siro cũng sẽ rủ em đi giết rồng cho nên là em đã gọi là chuẩn bị sẵn Ê, trong nhà bạn ngủ tôi luôn các bạn thì rủ nhưng mà cái cuộc thi dạ. này thì hai đứa mình cùng thi nhau mà anh đó đấy thì các bạn đó nói chung là cái này thì mấy mấy, mấy bạn à, tự đánh giá coi à, mình có ăn gian hay không nha nhưng mà nói chung á là cái này là ngọc mình gọi là kiếm được mà mình cất ở trong rương thì tất nhiên là mình giấu Ê, ơi. kệ mình chứ đúng không sao anh Tâm ơi Em biết nhiệm vụ của Sim vô trong team A là gì không? là gì anh đứng nhìn Còn anh biết nhiệm vụ của Sam là gì không Ê, Phong ơi, tôi sợ quá, cho tôi đi chung với, tôi sợ quá Tôi, tôi lạc mất tiêu rồi, ông đâu rồi Tính ra, tính ra Mimi còn có công dụng rất nhiều nha Mặc dù công dụng của Mimi hơi thừa thải nhưng mà vẫn có công dụng hơn Sim Đó chính là Mimi đi gọi là, ai à, đừng bắn tôi Mimi gọi là đi phanh thịt, tất cả là Mimi biết đi đập mấy con, à, mấy mấy, mấy cái mà hạt vàng á Em mấy ê, hạt vàng này nè Ê, nhưng mà nãy, nhưng mà nãy ông hay quá ha, ông lại ngay cái gì ta, cái đóng lúa, ông lấy hết bánh mì, lấy, lấy hết lúa, hết đồ luôn Ôi trời ơi Đâu, người ta chừa lại mà, anh lấy có một chút khúc à ai lấy hết lúa anh hồi nãy anh lấy có chút xíu à ông nào lấy hết lúa bọn em không có bánh mì bọn em ăn luôn em lấy được có một một có một sắc à trời ơi trời ok trời nhưng ơi. mà nói chung á cái này á mấy bạn hãy nhớ rằng là cái này chỉ là uh, Phà phình thôi, phà phình à, ờ, thôi. Đúng phà rồi, mấy bạn hãy nhớ rồi, rằng cái này là bọn mình chỉ chơi vui với nhau thôi nha bạn nha, bởi vì cái này là sinh tồn của mình và anh Siro và tất cả mọi người. Cho nên á cái này chỉ là nói chung á mình giết được rồng thì anh em cũng được lợi mà. Mai mốt mình xây mấy farm thì anh em cũng được sử dụng mà đúng không? Đó, cái này chỉ là chơi vui thôi. Cho mấy bạn cũng đừng có gọi là nói rằng là ờ gì đâu mà người ta team Siro rồi là gì Simmy gọi là không biết làm gì hay là anh Phong chơi giấu ngọc Ender là anh Phong chơi ăn gian cái gì. Cái này không hề giấu, cái này không hề ăn gian nha. Cái này tôi tự kiếm ngọc rồi tôi tôi giấu thì đó là chuyện của tôi. Ăn gian nào nào đó ờ. nhưng mà <laughs> nhưng mà cái này chỉ là nói chung là chỉ vui thôi nha các bạn nha cho nên các bạn cũng đừng gọi là khó khăn quá nha chỉ là vui thôi hãy nhớ cái này chỉ là vui thôi ok còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau và nếu như anh em muốn mình làm thử thách gì ở trong world sinh tồn này nữa hãy nhớ bình luận cho mình biết nha và mình với anh rô vẫn sẽ là bạn chứ rô hả à, anh em chúng ta vẫn sẽ là anh em tốt vẫn sinh tồn với nhau chứ hả ờ anh với em thì vẫn là nên tối rồi mà à, anh không biết em với chim sao thôi tự nhiên giết <laughs> chim giết chim chim giỏi chim ao luôn rồi kìa rồi <laughs> xong luôn sim giỏi mình luôn bạn ơi pha đó mình giết sim trời à anh anh ờ, bạn bạn editor gọi là tua lại cái đoạn mình giết sim đi đó bạn thấy không ok hỏi từ tôi bắn ôi nghe quạnh ai quạnh hả tránh em tránh em đánh bắn đó đó pha đó là mình lỡ tay mình đánh sim mấy bạn ơi đó mình không cố ý mình tính dơ cung mình bắn hù ấy dè dạ, sim chết luôn xong mấy hồi sim giận mình luôn các bạn ơi mấy bạn nhớ qua bên kênh sim xin lỗi sim giúp mình nha ok còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau bye bye bye bye